Thế thì à, sau khi thời gian mở từng kết thúc và cũng như là sau khi nghiên cứu phân tích cầu kèo thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại đây bớt chút thời gian chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta với những đường cầu mới nhưng gặp trong tủ lô thông mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho ngày mới mừng người nhé. Và thật sự mà à, để nói thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của khung uh, của chúng ta rồi thì uh, thật sự mà để nói thì chúng ta có dự đoán và chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta với cặp trong thủ lô tô 1991 chúng ta chơi tham khảo từ ngày uh, ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 3 thì à, thật sự để nói thì ngày hôm nay là ngày 11 rồi và ngày cuối cùng của khung rồi thì à, ngày hôm nay chưa chiến thắng được và chúng tôi à, thật sự để nói chúng tôi chia buồn thật sự đến tất cả anh chị em chúng ta một chút và ngày hôm nay thật sự để nói thì ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đại thắng với lô tô đó là lô tô 48 và lô tô 76 cho ngày hôm nay rồi đúng chưa 76 ngày hôm nay nổ cho nó gửi giải đặc biệt luôn ok chưa rất là tuyệt vời và rất là tương mừng đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay luôn ở ngày hôm nay cầu lô và cũng như là cầu trên hai của ngày hôm nay chúng ta đại thắng với lô đó là lô tô 48 và lô tô 76 luôn mọi người nhé Hôm nay chúng ta chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ở trên Zalo số VIP cho tất cả anh chị em chúng ta này à, Zalo số VIP số kín cho tất cả anh chị em cho là Zalo 0394751262 ok chưa Đấy, anh chị em nào chúng ta chưa tin tưởng thì chúng ta hãy vào Zalo kết nối với chúng tôi để được chúng tôi chụp màn hình chúng nó sẽ gửi đến tất cả anh chị em chúng ta luôn chúng ta khẳng định rằng là ngày hôm nay chúng ta đại thắng toàn diện ở trên Zalo số VIP cho ngày hôm nay rồi mọi người nhé Ok chưa? Và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em ta ở trên Zalo và mong rằng tất cả anh chị em chúng ta ở trên Zalo chúng ta hãy quay trở lại video và chúng ta hãy xem video và chúng ta bình luận comment ở trên video để gì để biết cho tất cả anh chị em đã biết rằng là hôm nay chúng ta ở trên Zalo chúng ta đại thắng như thế nào mọi người nhé. Ok chưa? Chúng ta khẳng định rằng là ngày hôm nay chúng ta đại thắng tiếp tục nối cầu ăn thông đến tất cả anh chị em rồi. Ok chưa? Đấy, nói chung là những đường cầu ở trên video là những đường cầu tham khảo cho nên anh chị em chúng ta cẩn thận và cân nhắc. Còn những đường cần cầu ở trên Zalo, những đường cầu số kín cho VIP riêng tư thì anh chị em chúng ta hãy yên tâm. Ok chưa? Và ở trên Zalo thì được chúng tôi hỗ trợ thu phí sau giờ quay cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm anh chị em chúng ta mỗi ngày chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền để chúng ta chơi những con số lô tô như thế này rồi thì chúng ta không có cái cớ gì để chúng ta bỏ ra một chút phí để chúng ta có thể uh, có những con số những đường cầu được sàng lọc được nghiên cứu phân tích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 rồi ok và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục vẫn như mọi ngày thôi chúng tôi không chia sẻ có kèo và sau khi nghiên cứu phân tích có kèo thì chúng ta tiếp tục đưa ra cái đoán tất cả anh chị em chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày 12 đến ngày 13 mọi người nhé ngày 12 đến ngày 13 với cặp song thủ lô tô đó là 67 và 76 mọi người nhé ok chưa trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho cô ngày mới anh chị em nào chúng ta kết cầu trùng máu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 anh chị em chúng ta hãy à, liên hệ Zalo của chúng tôi này qua Zalo 0394751 ok chưa và anh chị em là chúng ta chưa dùng Zalo chúng ta chưa tải Zalo thì chúng ta có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp đến số điện thoại này luôn để chúng được chúng tôi tư vấn và cho số những số tâm đắc nhất để anh chị em chúng ta cùng nhắn sớm vào bờ ok chưa đấy còn à, về ngày mai Đấy, công ty phải nổ vào ngày mai chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm và khi khi mà anh chị em chúng ta liên hệ được uh,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 Ok và chúng tôi xin tạm dừng kết thúc video ở đây. Một lần nữa xin chúc tất cả anh chị em chúng ta có một ngày mới đại thắng và bền thành công và xin chào tất cả anh chị em và hẹn tất cả anh chị em vào buổi phân tích và chốt số ngày hôm sau.